Đây là đường Võ Văn Tần, à, đoạn hai chiều của quận 3 nha các bạn. Thì cũng gần chợ vườn chuối đó, thì à, trên con đường tấp nập như thế này, rất là đông xe cộ qua lại. Thì à, sẽ có những mảnh đời, những cái à, cuộc sống không vội vã, không ồn ngào vẫn từng ngày bằng sức lao động của mình bằng cái sự chăm chỉ của mình vẫn buôn bán chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái ờ, món cháo sườn được rất là nhiều người ưa chuộng trong cái món ăn đường phố tại Sài Gòn tại Sài Gòn à, xe đẩy này là xe đẩy ờ, bán cháo sườn cho ờ, trẻ em và cho những người mà thích ăn cháo hoặc là những người già hoặc là đau bệnh thì ở Sài Gòn thì cái loại hình món ăn đường phố và những cái xe đẩy này rất là thông dụng nhỏ gọn là nhiều được nhiều người dân tỉnh hoặc là những người mà bằng đường công việc thường hay ghé mua những cái món như thế này để cho tiền trên đường đi Đây, cái xe đẩy qua anh chỉ dừng à, bên à, hè con phố thôi trước những cái quán những cái shop à, mỗi ngày thì à, mẹ anh bán buổi sáng và anh bán buổi chiều tối 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng và 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều cháo sườn ở đây thì à, các bạn có thể tới tới trước số 295 Võ Văn Tần phường 5 quận 3 hai cái hẻm 291 nha các bạn anh dạ, bán ở khu vực này được bao lâu rồi anh à, bán được uh, mấy năm rồi ạ à? mấy năm ạ à? dạ khoảng 3 năm thì ờ, uh, dạ, à, trước đây là có ai bán không anh à? trước đây thì có mẹ em bán tuyến này khoảng 20 năm rồi nhưng mà là đi xe máy là mẹ anh bán bằng xe máy là đã 20 năm rồi dạ. em anh 3 năm nữa là 23 năm đó dạ thì thì à, cô, giờ còn bán không anh ha à, mẹ em thì bán buổi sáng còn buổi chiều là mẹ em chuyển à, lại cho em bán buổi chiều lại ở đây rồi mình à, mình bán từ khung mấy giờ mấy giờ anh ha buổi sáng thì em bán từ 6 giờ tới 10 giờ còn buổi chiều em bán từ 3 giờ tới 6 giờ tối ừ, này chỉ có có chừng đó nuôi dạ. thôi dạ. một ngày bán một nồi hả anh à, một, một một buổi bán một nồi là một ngày hai nồi hai mẹ con hai nồi đó dạ cái cơ duyên nào mà mình à, bán cháo sườn mà mình không à, bán món khác à, anh hả tại vì món này là món của ngoài bắc chứ không phải ở trong nam là mình là người bắc là, dạ. là cái món này là cái cái cái cái, cái ẩm thực của miền bắc dạ. theo cái truyền thống của người ở ngoài vùng đó dạ. thì thì bình thường là ai nấu anh à? à trước đây thì mẹ em nấu còn bây giờ là em nấu là mẹ truyền cho anh luôn dạ. thì à, nếu mà mà mà mưa gió thì sao anh thì mà bán ngoài đường như thế này thì mưa gió thì sao mưa thì à, em căng dù lên thôi còn nếu mưa lớn quá thì em đẩy lên trên vỉa hè tại vì à, trước cửa họ cho mình đứng nhà mình ở xa đây không anh à, nhà em ở quận 12 nhà ở quận 12 dạ thì uh, mình bán ở đây lâu rồi thì có khách quen không anh dạ hầu như là khách quen của mẹ em trước đây khách quen của mẹ em dạ, và cũng có người đi đường nữa sườn của anh nè rất là nhiều thịt một buổi chiều anh bán một cái nồi như thế này Đây là khách mới ghé mua của ủng hộ anh đây Cô chắc đón con đi học về cô có hay mua ở đây không con? Cô biết lấy cái xe cháo sườn này lâu chưa con? Khoảng bao nhiêu năm rồi con? Từ lúc bé này học à, mẫu giáo giờ là mười mấy cũng hai chục năm rồi á. Ờ, dạ thích ăn cháo sườn này bé uh, chưa chưa học mẫu giáo là cô đã biết cái xe này rồi đây khách quen khách quen là hơn 20 năm rồi của cái xe cháo sườn trên con đường vội vã của Sài Gòn đấy các bạn ghé đây mua cháo sườn không chị? À, cũng thỉnh thoảng là tại có bữa thì chị đi sớm, bữa chị đi trễ, hay bữa yeah. chị đi, dạ. đi trễ mà gặp em này ra rồi thì cứ mua có 15 tháng hơn à mua cho cho em bé à. à chị thường hay mua à, là, cháo bột hay là hay là cháo dạ chị thấy uh, cháo đây ngon không ạ thấy bé nó ăn cũng được nhưng đừng có ăn không hết tại cái độ tuổi của nó nhỏ chị thấy à, giá ở đây thế nào chị giá ở đây bình dân mà dạ. Yeah. coi, cái nồi cháo của anh tên gì ạ à, em tên Việt anh Việt là mẹ anh tên gì à, mẹ em tên Thiện ạ à. à, một nồi cháo thì mình nấu ở nhà thì nấu trong bao lâu anh anh Thiện ha à, cháo bột thì mình nấu trong khoảng 45 phút còn, à, còn cháo cháo hạt lớn thì nấu lâu hơn khoảng nửa tiếng hơn một tiếng dạ yeah. thì uh, cháo hột là trong uh, cái nồi này và cháo bột cho em bé là cái này yeah. Dạ. đó thích hợp cho em bé hơn thì uh, mình nấu sẵn hết rồi yeah. Dạ. sườn với lại nêm nếm hết rồi dạ. là mình chỉ có thêm gia vị là hành với lại à, ngò thôi đúng không anh dạ đúng rồi à, dạ. đa số thì người lớn ăn cháo bột là nhiều dạ. dễ ăn hơn hả không phải dễ ăn mà là cháo bột ở đây nó ít bán tại vì nói thật ra cháo sườn là cháo bột mới là đúng là cháo sườn còn là cháo hạt lớn bây giờ là giới trẻ nó à, mở ra thì nó không thể nào quậy được cháo bột tại vì cháo bột quậy rất là khó à. nếu quậy không được thì nó sẽ đóng cục cục cục và khách ăn sẽ sẽ không thấy ngon à. còn cháo hộp thì mình nấu đơn giản tại vì cháo thì mình không phải xay với cả quậy nó cũng bình thường nó không có có có um, nhiều cái cái công đoạn như là cháo bột rồi đây đây các bạn nhìn nhìn kỹ đây thường ở trong uh, cháo rất là nhiều đó cái cái cái cái cái, cái hũ nhỏ nhỏ bên kia nước nước là cái gì đó anh Việt không à? à cái này là nước thịt bằm anh nước thịt bằm à, hầu như là nước thịt bằm này chỉ có là em có thôi còn những người khác bán cháo sườn là không có thịt bằm này à, thì là thịt, thịt gia truyền của nhà mình dạ theo công thức riêng đa Bằng. số khách là thích là thích uh, thịt bằm của em cái nồi cháo uh, của anh Việt và cô Thiện rất là uh, mỗi buổi sẽ có một uh, bán hết một nồi cháo thế này cháo sườn bột và cháo hồn nha các bạn và sẽ bán cho mang về thôi thì uh, cái hộp này mang về hoặc là cái ly này mang về thì à, giá chỉ có là 10 ngàn 20 ngàn thôi đây là những gia vị đơn giản à, làm sẵn của món cháo sườn đây. cái bì mang về trước cái uh, số 295 võ văn tần hai bánh trước và một cái bánh nhỏ phía sau à, thì à, bằng inox thì à, trong này sẽ đặt một cái bếp than nhỏ đây bếp than đây để có thể hâm nóng cháo sườn liên tục cái xe đẩy cháo sườn của anh Việt và mẹ là cô Thuyền thế này được uh, thiết kế rất là gọn gàng thế này một cái cửa mở ra để bỏ than và bỏ cái cái uh, cái nồi à, than nóng thế này để cái cháo có thể luôn nóng và đây là đặt cái nồi và phía trên là để mấy cái à, ly mấy cái hộp để mua cháo và bì đừng nhà mình ở ở quận 12 nhưng mà tại sao mình à, không bán gần nhà cho tiền anh À, tại vì mẹ em bán ha, hơn hai chục năm ở trên này rồi khách cũng quen ở trên này nên em bán ở trên này thì uh, sao mình không không thuê mặt bằng hoặc là kiếm cái chỗ cố định để mưa nắng mình khỏi ướt tại vì à, mặt bằng ở trên này à, thì nó thiệt là rất là cao em vô Sài Gòn thì nhà không có không, cũng không có đủ khả năng để thuê mặt bằng trên quận 3 à, em em mở xe cháo này thứ nhất mô hình do là do là khách mua chủ yếu là mang đi đâm ra là nó cũng gọn thứ hai mình đứng ở đây lâu rồi nhiều khi à, các cửa hàng nó cho mình đứng ké khoảng trong khoảng thời gian ngắn khoảng cứ 2 đến 3 tiếng là mình mình đi nên cũng không có cản trở gì tới mặt bằng của cửa hàng